cánh tay đưa lên hàng ngàn cánh tay đưa lên hàng vàng cánh tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu bò xuống thôi đại tướng lê minh tổng thống chính quyền từ gòn quân đội chiến lực cộng hòa đã huyết tiến đầu hàng trong một chuyện tuyên lễ sứ miền Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề nguyện với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bem nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là thứ quân ba qua cùng quân ra chiến kiếm nhau ru cà quyết trốn về quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vững trên như một bên ngõ trốn đi vội non ven còn mới dốc mới lâu chiến cho dù thân mình phải chết thư quân lịch hàng tư chứ thủ dâm tinh thần nào thế kỵ không quân gãy càng đứa xích buông đuôi hàng giam sắp quân ba que đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ cho trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng đời ba que ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng đời ba que cái tay đưa lên Hàng ngặt cái tay đưa lên Hàng dặn cái tay đưa lên Bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh Giờ phải lo thân thôi Đừng chờ với đông mông chi Chần chừ sẽ không yên thân Vì đại ca đã kêu mò xuống Thôi Đại tướng Lê Minh Tổng thống Chính quyền Sài Gòn Tuyên gọi Chiến lực Cộng hòa đã hiến tín đầu hàng trong lực lượng tuyên bố tới người Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề quyền với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bém nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là tướng quân ba qua tung quân ra chiến trước nhau đu cà quyết trốn thề quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vứt danh dự một bên lo trốn đi thôi nói phép còn nói dâm nói lao chiến cho dù thân mình phải chết tư quân lệnh hàng tư khi thủ dâm tinh thần nào sẽ kỵ không quân gãy càng đứt sức buông đuôi hàng vàng sắc quân ba que đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ với trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen